Vâng, xin chào anh em à, Chào mừng anh em quay trở lại với T Casino Như đã nói trong video buổi trước thì hôm nay tôi sẽ à, sử dụng con máy đánh bài Đấy, máy đánh bài CVK 500 này để uh, uh, chơi cái một cái chế độ rất là hay đó chính là cái chế độ báo nhà nào lớn nhất nhà nào lớn nhỏ cho anh em hiểu đấy thì uh, đây CVK 500 đúng không ạ đấy uh, giới thiệu cho anh em sơ qua những anh em nào chưa theo dõi video trước thì đây là một con máy đánh bài uh, của năm 2020 đấy, đánh được rất là nhiều trò liêng ba cây bài cào sâm lốc phỏng rồi bài chắn đấy cả những cái bộ môn như là chắn này đấy bài chắn mã vạch đây, cho anh em xem bài chắn mã vạch à, mắt thường thì anh em không nhìn thấy được nhưng mà anh em mà sử dụng máy đánh bài thì anh em sẽ nhìn thấy những con chắn này sẽ được uh, ờ, ờ, sơn một lớp mã vạch đấy, mã vạch đấy chỉ có camera hồng ngoại mới có thể uh, quét được thôi đấy các bộ bài chắn này đấy anh em nào mà chơi chắn thì cũng có thể yên tâm là con máy đánh bài này hoàn toàn có thể đánh được nhé đánh uh, sâm lốc này đấy đánh phỏng sơ block 5 người đánh rất là ok Đấy. À, còn liêng ba cây thì khỏi phải nói rồi những cái trò à, ờ, cứ cơ bản dễ kiếm tiền nhất thì à, nó đánh rất là chuẩn một trăm phần trăm thì à, để đánh chế độ à, chế độ báo nhà nào lớn nhất báo nhà nào nhỏ nhất thì à, mình sẽ à, cái này là chế độ báo hai nhà lớn nhất nhé thì mình sẽ mở máy test cho anh em xem ừ. CVK 500 Đấy, 2020 loại này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm đây là một cái dòng cao cấp đấy. lắp sim thẻ và nghe gọi đấy. nhắn tin bình thường đấy. kết nối 3G kết nối wifi đấy. anh em vừa có điện thoại sử dụng lại có vừa có điện thoại để uh, chơi bài bịp đấy. kiếm tiền đấy. rất là tuyệt vời thì uh, đây mã vào chơi này giới thiệu cho những anh em nào mà chưa xem thì uh, mỗi con máy này sẽ có một cái mã riêng đấy. một cái mã riêng để vào chơi đấy. mã này thì khi nào anh em uh, mua chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em Đấy. còn à, trên video này không thể nói nhiều và nói dài cho anh em được thì à, anh em thông cảm muốn chi tiết cụ thể hơn thì anh em hãy vào Zalo của tôi theo số điện thoại này 0844 17 à, tôi sẽ giải đáp cho anh em hoặc là anh em sẽ đăng ký kênh vào kênh YouTube của tôi đấy, vào xem vì nó có rất nhiều video hướng dẫn về cái con máy đánh bài này rồi đấy, cách chơi chơi như thế nào cụ thể hơn thì anh em à, hãy đăng ký kênh nhé Đấy, để nhận được những cái thông báo mới nữa Đấy. ngoài cái dòng máy đánh bài này ra thì ờ, T Casino còn rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác như là kính áp tròng nhìn xuyên bài Đấy. đây Đấy. hoặc là những cái dòng cơ bản như là áo đổi bài ví đổi bài hoặc là đồ cờ bạc vip sóc đĩa rất là nhiều anh em cứ ấn đăng ký kênh không thiệt gì cho anh em đâu ngoài ra thì có những cái chương trình khuyến mại mua một tặng một rất là khủng đấy anh em nào mà uh, gặp được đúng cái chương trình khuyến mại đấy thì uh, rất là tuyệt vời ấn đăng nhập này mình sẽ vào trò chơi này ok giờ mình sẽ chơi liêng này và cây Việt Nam này liêng này đấy. đây là cái chế độ uh, báo hai nhà lớn nhất ừ, báo hai nhà lớn nhất nha à, để chơi bịp với con máy này thì như anh em đã biết đấy thì mình sẽ uh, có một uh, cái gọi là tai nghe siêu nhỏ đúng không ạ đấy. mình có tai nghe siêu nhỏ kèm theo đấy mình sẽ kèm theo một bộ tai nghe siêu nhỏ đấy cộng một bộ bài mã vạch đấy, bài mã vạch thì đây anh em mà luồn được bài vào thì đánh con máy này thì quá là ok rồi rồi mình sẽ chơi này bắt đầu chơi cho anh em xem bắt đầu chơi ok anh em có nhìn thấy cái camera hồng ngoại của nó không ạ đây cho anh em xem cái camera hồng ngoại này. Đấy. mắt hồng ngoại này Đấy. cái mắt này thì anh em ờ, yên tâm đi mắt thường không nhìn thấy được chỉ có mắt của qua camera này thì mới nhìn thấy cái mắt hồng ngoại đấy thôi đấy chỉ trên video mới nhìn thấy ô oh, chưa gì đã báo rồi đây một bộ bài xanh chín luôn máy báo rất nhanh và nhạy chưa gì đã báo luôn rồi anh em nghe thấy không ạ máy báo 14 này khoảng cách này anh em này là 50 phân nhé đấy, 50 phân báo vẫn tốt găng tay tôi 25 phân đấy, 50 phân báo rất tốt 60 phân báo vẫn tốt luôn đấy khoảng này phải 60 phân thấy chưa máy báo 14 nghe anh em có hiểu không ạ đây này người ta cắt bài này để mình cắt bài cho anh em xem nhé người ta cắt bài nhé mình chia đúng không ạ chia đấy máy này đây mở lại cho anh em xem khi chơi thì anh em để ở chế độ chờ nhé con máy này đang ở chế độ test thử nên anh em thông cảm một chút là thi thoảng nó sẽ nó sẽ cho mình test khoảng hai ba lần đấy test thử khoảng hai ba lần sau đó nó sẽ dừng mình lại phải bắt đầu lại còn khi anh em mà mua máy ấy, mua trò chơi luôn rồi thì sẽ chơi thoải rất là thoải mái còn đây là chưa mua nó chỉ để chế độ test thử thôi đây, đây này nói lại anh em nhé người ta cắt bài đúng không? cắt thế nào cũng được Đấy, cắt thoải mái luôn Đấy, cắt này mình dơ về đây trước máy đây là chế độ 5 người chơi chia từ mình tính từ mình ấy thì nghĩa là người thứ ba và người thứ bốn sẽ là người lớn nhất Đấy, để mình chia cho anh em xem nhé ba và bốn một hai ba bốn mình là người thứ nhất một hai ba bốn năm Đấy, mình chia cho anh em xem này năm nhà chơi nhà ba bốn sẽ là nhà lớn anh em có thể kiểm chứng nha nhà thứ ba 7 điểm nhà thứ 4 9 điểm Đấy, anh em thấy nghe thấy không ạ máy báo 43 nghĩa là nhà thứ 4 là nhà lớn nhất nhà thứ ba là nhà lớn nhì báo nhà nào trước nhà đấy lớn nhất báo nhà nào sau nhà đấy lớn nhì đấy thế thôi rất là đơn giản như cái ván này anh em không xuống tiền đấy khi nào máy báo nhà anh em là nhà lớn nhất thì anh em sẽ à, uh, số tiền đấy khi anh em cắt bài ấy, đấy cũng là một cái cách cắt bài của anh em khi anh em cắt bài khi nào máy bạn em cắt này cắt làm sao cho máy báo mình là nhà lớn nhất đúng không ạ ok đây cho anh em xem này bắt đầu chơi ha đào bài hoàn toàn một cách xanh chín đấy, đưa cho họ cắt đấy, cắt bài nhé bốn một đấy, nghĩa là nhà số 4 lớn nhất nhà mình lớn nhì đấy thế thôi nhà nào tố láo là mình sẽ biết nhà nào đấy, nhà nào tố láo là mình biết nhà nào lớn nhất là mình biết đấy rất là nhiều trường hợp bài nhà không có điểm mà tố láo thì mình sẽ bắt sống những cái nhà đấy, đấy. 41 bài nhà mình 8 điểm 1 2 3 4 đấy, nhà thiếu 49 điểm máy báo 41 đúng không anh em Đấy, 41 nghĩa là bài nhà mình lớn nhì đấy nhà bài nhà mình nhà lớn nhất chẳng hạn như cái nhà này, này điểm rất là thấp nhưng nó tố láo đúng không ạ tố láo thế là nhà số 4 này bỏ đúng không nhà số 4 này sợ quá bỏ đúng không vì họ tố láo mà thế là mình đây mình biết là cái nhà này tố láo không phải nhà to nhất nhà số 4 này họ đã bỏ rồi thì mình sẽ bắt được cái nhà này đấy tố láo là chết ngay với mình đúng không ạ đấy nhiều khi nó đánh nó hay ở chỗ đấy thì à, anh em nào mà có điều kiện ấy thì lên trực tiếp cơ sở đấy trực tiếp cơ sở thì à, mình sẽ à, có những người thầy người thợ sẽ hướng dẫn anh em một cách à, chi tiết cụ thể hơn đấy họ sẽ giúp anh em là trong từng trường hợp sẽ đánh như thế nào đấy à, thì hiện nay bên mình đang có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy anh em lên thì điện theo số điện thoại trên màn hình này này đấy. đánh rất là hiệu quả thôi nhưng mà nhiều anh em không đánh được vì anh em chưa biết cách đánh đấy khi nào mà anh em gặp với những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn anh em một cách cụ thể chi tiết đấy anh em có máy có bài biết đánh nhưng phải biết áp dụng vào cuộc chơi như thế nào sao cho nó hợp lý đúng không anh em thì đấy à, thì hoặc là chi tiết cụ thể thì anh em cứ kết bạn zalo với mình đấy nhà xa thì mình sẽ gọi điện video trực tiếp hướng dẫn anh em tận tình biết đánh thì thôi đấy à, thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu mà yêu thích thì hãy cho mình một cái đăng ký kênh và một like nha anh em Đấy, cảm ơn anh em xin chào anh em